binh sĩ Trung Quốc sắp phải nhận một cơn đau đầu nặng. Mỹ gỡ bỏ các hạn chế đi lại với Đài Loan. Cùng các tin chính Trung Quốc khác tuần qua, Chào mừng đến với Trung Quốc không kiểm duyệt, tôi là Chris Chapo. Trước khi bắt đầu, bạn có biết YouTube vẫn luôn lặng lẽ hủy đăng ký của khán giả và chặn quảng cáo rất nhiều video của kênh bạn có thể hỗ trợ chương trình bằng cách bấm nút thích và chia sẻ tập này. Nếu không nhận được thông báo tập mới, thì chúng tôi ra tập mới mỗi thứ hai, thứ sáu và đôi khi là thứ bảy hàng tuần, nên nhớ kiểm tra lại thường xuyên. Đời lính Trung Quốc rất khó khăn. Phần lớn thời gian, họ không thực sự được rèn luyện gì, mà phải học tập hệ tư tưởng của Trung Cộng, hát những bài hát tuyên truyền, diễn những vở kịch tuyên truyền và đi học phê và tự phê. Khi tới bước rèn luyện thực sự, tôi không rõ liệu chơi trò khoai nóng bằng lựu đạn thật sẽ rèn luyện được cái um, gì. Ngoài việc tạo ra những binh sĩ được rèn luyện thành thục, Tôi chắc Đài Loan đang sợ chết khiếp đây. Từ thực trạng này của PLA, khi bạn thấy những bài báo nói rằng Trung Quốc đang phát triển một chiếc mũ với hệ thống tự hủy, có thể điều khiển từ xa để làm nổ banh xác người lính nếu họ rơi vào tay kẻ thù, thì có lẽ nghe thật dễ tin. Nhưng từ những gì chúng tôi được biết, thì chuyện đó không có thực. Đây là nguồn gốc của câu chuyện trên. Ngày 27 tháng 12, truyền thông nhà nước tờ China Observer đăng một bài báo về lính Trung Quốc ở Tây Tạng, được trang bị một hệ thống chiến đấu kỹ thuật số cá nhân mới. Sau đó, một trang web tên 123 Military Observation Room mà có vẻ giống một trang blog tin tức quân sự đã dẫn lại bài báo trên trong tiêu đề. Họ nói rằng hệ thống này có thể tự hủy nếu rơi vào tay quân Ấn Độ. Họ cũng nói rằng các binh sĩ bị trọng thương, không muốn bị bắt giữ, có thể kích hoạt một cơ chế để bảo vệ danh dự quân nhân, cùng lúc ngăn kẻ thù thu thập thông tin về hệ thống này. Nghe có vẻ việc tự hủy kia không chỉ phá hủy hệ thống chiến đấu, mà còn tự hủy luôn cả người lính. Bài báo còn nói rằng hệ thống tự hủy có thể được kích hoạt từ xa bởi trung tâm chỉ huy. Nếu họ mất liên lạc với người lính, như có thể tưởng tượng, Bài báo nói rằng BOA có thể tự hủy binh sĩ từ xa này đã gây ra một vụ nổ cảm xúc trên mạng. Cư dân mạng vô cùng giận dữ, phản ứng mạnh mẽ tới nỗi bài báo kia cuối cùng cũng phải tự hủy luôn. Nó đã bị kiểm duyệt khỏi mạng Internet Trung Quốc. Nhưng nó lấy thông tin từ đâu? Họ nói rằng tin được trích từ trang web của PLA, nhưng chúng tôi không tìm thấy thông tin nào như vậy trên trang. Vậy là nó có lẽ hoặc đã được thổi phồng hoặc hoàn toàn theo dệt tin giả mang bản sắc Trung Quốc. Vấn đề là, bài báo trên cũng đang được trang tin Trung Quốc ở hải ngoại dẫn lại, được chuyển ngữ sang tiếng Anh và thế là giờ bạn sẽ thấy các mẫu tin nói rằng lính Trung Quốc đội những chiếc mũ có thể làm đầu họ nổ tung Xin nhắc lại là theo những gì chúng tôi được biết, đây không phải là sự thật. Tôi tin đây hẳn là tin tốt cho những chiến sĩ POA đang chơi trò khoai tây nóng bằng lựu đạn ngoài kia. Bộ Ngoại giao Mỹ đang thay đổi toàn diện quan hệ Mỹ-Đài. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói trong bài báo này, Đài Loan là một nền dân chủ sôi động và là đối tác tin cậy của Hoa Kỳ. Tuy vậy, mấy thập kỷ qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tạo ra những hạn chế nội bộ phức tạp để chế định các nhà ngoại giao, nhân viên ngành cùng các tương tác chính thức khác với những người đồng cấp Đài Loan. Chính phủ Mỹ làm việc này một cách đơn phương trong nỗ lực làm vừa lòng chế độ Trung Quốc ở Bắc Kinh. Sẽ không thể nữa. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tức điên. Kênh truyền thông nhà nước tôi yêu, Thời báo Hoàn Cầu, nói rằng Pompeo có lẽ đã đào huyệt cho các quan chức Đài Loan cách diễn đạt kỳ lạ thật. Bài bình này viết rằng những kẻ làm tổn hại lợi ích cốt lõi của Trung Quốc sẽ chết chắc. Thế thì rõ hơn rồi. Việc này tất nhiên làm dấy lên vài câu hỏi cho chính quyền Biden sắp tới. Đi ngược lại chính sách ủng hộ Đài Loan hiện nay sẽ giống như Biden đang bỏ rơi một đồng minh dân chủ để lấy lòng một chế độ cộng sản độc tài đồng thời xác nhận nỗi sợ của nhiều người về cái gọi là Biden Bắc Kinh. Vậy liệu Biden có tiếp tục các chính sách cứng rắn với Trung Quốc của chính quyền Trump? Pompeo rõ ràng đang cố đưa Biden vào thế. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft đáng ra sẽ tới thăm Đài Loan tuần qua. Nhưng Pompeo nói rằng mọi chuyến công du đều bị hủy để phục vụ công tác chuyển giao với đội của Tổng thống đắc cử Biden. Vậy là Pompeo chắc chắn đang cố đẩy hết trọng trách vào cho Biden. Nhưng không chỉ mình Pompeo phản kháng. Đảng Cộng sản Trung Quốc, Australia đã từ chối một thương vụ nhiều triệu đô. Trung Quốc mua lại một công ty xây dựng Úc vì lý do an ninh. Tập đoàn xây dựng thiết kế nhà nước Trung Quốc muốn mua lại cổ phần chi phối công ty xây dựng ProBuild của Úc. Chặn vụ mua lại này có thể là một động thái khôn ngoan vì ở Mỹ, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cho Tập đoàn Xây dựng Thiết kế Nhà nước Trung Quốc vào danh sách đen vì nó có quan hệ với Giải phóng quân Trung Quốc, vốn là nhánh quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi biết, một công ty quốc doanh có quan hệ với quân đội Trung Quốc ư? bạn đang bị sốc lắm. Nhân nói về các tin chấn động. Đoán xem, người Mỹ nào vừa bị vạch trần đi vận động hành lang cho một công ty giám sát Trung Quốc. Câu trả lời sẽ có ngay sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Bạn có lẽ vẫn còn nhớ tới cựu thượng nghị sĩ Mỹ bang California, bà Barbara Boxer. Sau khi rời khỏi chính quyền, Boxer gia nhập một công ty vận động và một trong những khách hàng của công ty này là Hikvision. Nếu bạn thấy cái tên đó quen quen thì là vì vào năm 2019, Mỹ đã đưa Hikvision Vision vào danh sách đen một cách bất công, chỉ vì công ty này giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc quang vinh, giám sát quy mô lớn. Ý tôi là đảm bảo an ninh cho người Duy Ngô Nhĩ. Nhận diện khuôn mặt để ngăn tội ác từ trước khi nó xảy ra thì có gì sai cơ chứ? Tiếp nối truyền thống vĩ đại ở Mỹ là cựu chính khách trở thành người vận động hành lang Barbara Boxer gia nhập công ty vận động này và để đại diện khách hàng Hick Vision. Bà này đã phải đăng ký là phái bộ nước ngoài. Khi chuyện lộ ra với báo chí tuần trước, khiến nhiều người phải nhíu mày. Và rồi, Ủy ban nhậm chức của Biden trả lại 500 đô tiền quyên góp của Boxer cho chiến dịch của ông với Joe Biden bị dính líu vào một vụ bê bối liên quan tới một công ty quốc doanh Trung Quốc là rất không đáng. Chỉ vì 500 đô thì không nhé. Nhân nói về bức hại người Duy Ngô Nhĩ, Anh đã có một số động thái để loại lao động cưỡng bức Duy Ngô Nhĩ khỏi chuỗi cung ứng của họ. Viện lý do các hành vi tra tấn và tàn bạo của Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng vậy. Chính quyền Trump giờ đã cấm nhập khẩu tất cả bông và cà chua từ Tân Cương. Những người vận động hành lang cho cà chua thân Bắc Kinh đã nổi giận. Các nhà nghiên cứu độc lập và các báo cáo truyền thông gọi tên hàng chục công ty đa quốc gia có tiếng nhất thế giới có dính líu tới công nhân và hàng hóa từ Tân Cương, bao gồm Apple, Nike, Kraft, Heinz và Campbell Soup. Và đừng có mà lý luận rằng cà chua Tân Cương cũng là cà chua Bắc Kinh. Lệnh cấm này bao gồm các sản phẩm được vận chuyển từ các vùng hay các nước khác để ngụy trang việc chúng xuất xứ từ Tân Cương. Nhưng làm sao chính phủ Mỹ biết các hàng hóa kia xuất xứ từ đâu? Phân tích phấn hoa. Thêm nhiều tin tốt đây. Luật sư nhân quyền David Mathis vừa được giải lãnh đạo nhân quyền toàn cầu của năm vì những công trình nghiên cứu và trần nạn thu hoạch tạng tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Còn ai khác sẽ đi làm chuyện đó đây? Rõ là không phải New York Times rồi. Giải thưởng của Matis tới từ tổ chức nhân quyền người Canada ủng hộ người tị nạn cần trợ giúp. Và không, ý họ không phải nói những người Mỹ muốn tị nạn ở Canada. Nếu bạn nghĩ rằng thật tệ khi năm ngoái Trung Quốc phong tỏa 11 triệu người ở Vũ Hán vì virus corona thì giờ sự tình đang tệ gấp đôi, sẽ tiếp tục sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Tình hình dịch corona đang trở xấu ở Trung Quốc, 22 triệu người đã bị phong tỏa. Hơn 22 triệu người đều đã được yêu cầu ở yên trong nhà, gấp đôi số người bị ảnh hưởng vào tháng 1 năm ngoái, khi chính quyền trung ương Trung Quốc phong tỏa Vũ Hán. Thế là, ngược lại với thông điệp tuần trước trên New York Times, về chuyện Trung Quốc đối phó virus corona tốt tới mức người dân ở đó có nhiều tự do hơn dân ở phương Tây người Trung Quốc được tự do đi lại và sống một cuộc sống thường nhật, trừ khi họ tìm cách đi lại và sống một cuộc sống thường nhật thật. Tất nhiên, cả thế giới đang khổ vì virus corona, hay như tôi vẫn gọi là virus Trung Cộng, vì nó lây lan nhờ Trung Cộng che đậy. Nhưng người dân không chỉ khổ vì bản thân virus Trung Cộng, họ còn khổ vì xét nghiệm và vaccine virus Trung Cộng. Vaccine CoronaVac của Trung Quốc đang được thử nghiệm ở Brazil, nhưng tỷ lệ hiệu quả của nó chỉ hơn 50% một chút, thấp hơn rất nhiều so với tuyên bố ban đầu của nhà sản xuất Trung Quốc. So sánh với hai loại vaccine chính do các công ty Mỹ sản xuất, chúng có hiệu quả lên tới 95%. Trong khi đó, hai cơ quan liên bang Mỹ vẫn không học được gì từ năm ngoái vì họ đang thúc đẩy việc sử dụng các xét nghiệm COVID-19 của Trung Quốc bất chấp cảnh báo về nguy cơ an ninh. Làm sao xét nghiệm virus corona lại là nguy cơ an ninh? Xét nghiệm này được tạo ra bởi BGI, công ty gen hàng đầu Trung Quốc. Và có những quan ngại rằng các xét nghiệm có thể trao dữ liệu DNA của dân Mỹ cho một công ty Trung Quốc. Một số dữ liệu gen trong máy phân tích gen của BGI được lưu giữ trong thiết bị của Huawei. Là vậy đấy. Và còn nữa, Bộ Thương mại Mỹ đã cấm vận hai công ty con của BGI đầu năm nay, nói rằng họ cung cấp công nghệ để thu thập và tổng hợp dữ liệu DNA của cộng đồng Duy Ngô Nhĩ bị bức hại ở Trung Quốc. Vậy là có vấn đề rồi chứ nhỉ? Tuy vậy, BGI gia nhập một tổ chức có liên quan tới cựu Tổng thống Mỹ George Bush và sử dụng một công ty có quan hệ với đơn vị tình báo hàng đầu các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để quảng bá các nỗ lực của họ. Một luật sư bất động sản có tiếng ở New York đã dọa sẽ khiếu nại lên thống đốc bang California nếu các quan chức y tế bang này không sử dụng bộ xét nghiệm của BGI. Chỉ còn mình tôi là không tham nhũng thôi ư? Rõ là tôi cần phải bán mình cho nhanh. Tuần trước, tôi đã nói về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục ngăn chặn một cuộc điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới về nguồn gốc của virus corona ở Vũ Hán. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang chỉ trích điều đó. Đây là ông trên kênh City News của Canada. Chắc chắn sẽ tới lúc chúng ta cần sự nhận trách nhiệm và hiểu biết chính xác làm thế nào mà thế giới lại rơi vào tình huống kinh khủng như thế này và uh, vai trò của Trung Quốc trong chuyện này khi nguồn gốc của virus đã uh, là điều mà uh, cần phải biết. Việc Trung Quốc không hợp tác và không tham gia điều tra không may lại là điều có thể dự đoán được. Xét thái độ hiện nay của chính quyền Trung Quốc trong hợp tác với giới chức quốc tế, nhưng làm thế sẽ không thể bảo vệ họ khỏi việc ngăn sự thật hiển lộ. Nghe những câu đó từ Chu Độ thật quá đỗi ngạc nhiên đối với tôi, cho đến khi tôi nhận ra một sự thật, rằng Chu Độ này không phải Chu Độ kia. Người có dâu đến từ một vũ trụ song song. Logic đơn giản từ phim Star Trek thôi mà. Đợi đã. Thế thì nghĩa là chúng ta đang sống trong một vũ trụ ác sao? Oh Ồ, vâng, như thế quá hợp lý rồi đưa tôi đến với Uncle Roger hay nghệ sĩ Nigel Eng. Chàng trai cơm chiên, các bạn ạ. Anh này đã xin lỗi và xóa một video có sự tham gia của một sao YouTube từng chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc khi xưa. Có vẻ như video của Uncle Roger đã bị báo cáo xấu ở Trung Quốc và có lẽ anh này chịu áp lực từ nhà tài trợ hoặc đối tác kinh doanh Trung Quốc nên đã phải gỡ video xuống và đưa ra một lời xin lỗi kiểu NBA, nói rằng Tôi không biết quan điểm chính trị và những bình luận không đúng về Trung Quốc của anh ta trong quá khứ. Đây là sự bất cẩn của tôi. YouTuber có những tư tưởng nguy hiểm kia là my Chen của kênh Strictly Dumpling. Chen có bình luận sai lầm nào về Trung Quốc khi xưa đây? Ừ, thì có vài cái. Ví dụ, bài đăng này trên Instagram về Thanh men viết Hôm nay đánh dấu 31 năm ngày binh lính Trung Quốc xả súng vào người biểu tình ở tại và xung quanh quảng trường Thiên An Môn. Người dân Hồng Kông đang phải đối mặt một cuộc đấu tranh tương tự bảo vệ tự do, dân chủ và các nhân quyền cơ bản. Một nhận xét về Trung Quốc mới sai lầm làm sao? Không có lúc nào trong video hợp tác với Uncle Roger, Chen nói về những chủ đề chính trị này. Vấn đề ở đây là trong quá khứ, trong một post hoàn toàn chẳng liên quan, Chen đã bày tỏ lo ngại về nạn lạm dụng nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chuyện này chứng minh kiểm duyệt Trung Quốc đã vươn xa ra hải ngoại tới mức độ nào. Uncle Roger không sống ở Trung Quốc. Anh ta không tham gia chính trị. Anh ta không hỏi Chen câu hỏi chính trị nào. Nhưng chỉ vì Chen là một người có quan điểm chính trị ủng hộ tự do cho người dân Trung Quốc, Uncle Roger đã cảm thấy áp lực phải tự kiểm duyệt. Nhưng không chỉ mỗi mình Uncle Roger. Đây là điều mà các tập đoàn xuyên quốc gia vẫn làm suốt, như chúng tôi vẫn thường xuyên nhắc tới trên kênh. Nhưng chuyện này trở nên nhức nhối hơn khi thần tượng của bạn làm như vậy. Nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Chu Đình của Hồng Kông còn hóa trang thành Uncle Roger trong lễ Halloween năm ngoái, khi cô làm một video bình luận về cảnh sát Hồng Kông nên màn tự kiểm duyệt mới nhất này của Uncle Roger thật khiến người ta đau lòng. Ở ờ, mặt tích cực, có lẽ Chu Đình sẽ không biết những gì Uncle Roger vừa làm vì cảnh sát Hồng Kông đã cho cô vào tủ. Đó lại không phải chuyện đùa. Tôi rất mong chờ video tiếp theo của Uncle Roger ăn cơm chiên giày. Nếu cho thêm đủ MSG, có thể nếm được cả vị của chiếc giày anh đang liếm đấy. Nhân tiện nói về kiểm duyệt, YouTube đang chặn quảng cáo rất nhiều video của Trung Quốc không kiểm duyệt. Tôi biết việc này về lý không phải kiểm duyệt nhưng vẫn có tác dụng tương tự. Nó khiến chúng tôi mất động lực làm các nội dung chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng chúng tôi đã từ chối tự kiểm duyệt. Và chúng tôi làm được chỉ nhờ ủng hộ trực tiếp từ những khán giả các bạn. Thành viên đội quân 50 Cent của Trung Quốc không kiểm duyệt đã ủng hộ chúng tôi trên Patreon. Và để đền đáp, Tôi sẽ trả lời câu hỏi của họ trên chương trình. Câu hỏi ngày hôm nay là của Drew McTighe. Liệu Trung Cộng sẽ tìm cách thôn tính mặt trăng luôn không? Ô chú ơi, bạn nghĩ hạn hẹp quá rồi. Ừ thì đúng là Trung Cộng đang nói về việc xây căn cứ trên mặt trăng. Và xin nói rõ, chương trình không gian của Trung Quốc là do quân đội phụ trách. Nhưng ai quan tâm tới mặt trăng chứ? Trung Cộng có một kế hoạch không gian khủng hơn nhiều. Như một trạm không gian chẳng hạn vì NASA không được phép làm việc với Trung Quốc. Nhưng mục tiêu thực sự của Trung Quốc là sao hỏa. Nói cho cùng thì sao hỏa mới là hành tinh đỏ. Cảm ơn câu hỏi của bạn Chu và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy như Chu và ủng hộ Trung Quốc không kiểm duyệt tại patreon.com Trung Quốc không kiểm duyệt. Nhớ bấm thích, đăng ký và chia sẻ tập này. Một lần nữa tôi là Chris Chappell. Hẹn gặp lại.